Hello, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bước quan trọng trong à, cách chăm sóc da hàng ngày mà mình cảm thấy là có nhiều bạn hiện tại đã rất chỉ là phân vân khi lựa chọn những cái dòng sản phẩm đó đó là tẩy trang một trong những bước quan trọng khi mình chăm sóc da hàng ngày hiện tại trên thị trường thì có ba dòng cơ bản chính đấy là nước tẩy trang dầu tẩy trang và sữa tẩy trang hiện tại bây giờ thì tùy theo loại da để mình có thể lựa chọn làm sao có những cái sản phẩm nó phù hợp với da mình à, nước tẩy trang thì nó sẽ chứa một hàm lượng cồn nhất định nó có thể làm sạch da cho bạn và xe khít lỗ chân lông nhưng mà nó sẽ gây cho da bạn cảm giác bị khô và những với, với những cái da nhạy cảm hoặc da thường da khô mà bạn dùng vô tình bạn dùng những cái dòng nước tẩy trang thì nó sẽ làm da bạn khô và có khả năng là lên mụn nhất là những cái da nhạy cảm à, dầu tẩy trang thì dầu thì sẽ hút dầu đúng không ạ nhưng mà nếu như bạn sử dụng dầu tẩy trang thì cái cảm giác bóng nhờn trên da mặt bít tắc cảm giác cái lỗ chân lông nó không được thoáng thì cũng vô tình là cũng gây lên mụn vậy cho nên là một cái dòng mà lựa chọn mà tốt nhất dành cho những cái da nhạy cảm nhất da mụn hoặc những da thường hoặc tất cả những cái loại da mà ngay bản thân thùy là người đã trải qua và sử dụng kinh nghiệm mình bán hàng để ý và nhận xét thấy thì là cái dòng sữa tẩy trang nó sẽ rất là phù hợp với rất nhiều loại da và đặc biệt nhất là những cái da nhạy cảm những cái da lăn kim vi kim các bạn đều có thể sử dụng được mà không ảnh hưởng gì đến da và hôm nay mình sẽ dùng trực tiếp cho các bạn xem mà cái sữa tẩy trang nó có cảm nhận như thế nào nhá đầu tiên là chắc chắn là mình sẽ tẩy trang trước khi mình rửa mặt đúng không các bạn à, mình sẽ lấy một lượng tẩy trang mình à, thoa đều lên mặt ạ đây là dạng sữa các bạn có thấy không ạ sữa tẩy trang các bạn có thấy cái màu trắng sáng của nó không ạ và tất nhiên là khi nghe đến sữa tẩy trang thì nghe đến sữa thì mình đã cảm giác là cái cái cảm nhận của nó là rất chi là mềm và mịn đúng không ạ ngay cả bản thân chúng ta còn đang phải đắp sữa chua không đường sữa tươi không đường để có cái làn da mà mềm và mịn đúng không ạ thì trong cái ờ, sữa tẩy trang này chúng ta đã cảm nhận được một cái lớp mềm mịn trên da mặt à, mình đang chọn là dòng sữa tẩy trang La Lamer Dr. Lacy một cái dòng mà à, khi mà mình sử dụng mình cảm thấy da mình rất là mềm mại mà mỗi lần mình tẩy trang xong ấy mình à, rất chỉ là hay có cái cảm giác là mình để lâu lâu một chút cho cái sữa nó ngấm hơn và da mình sẽ cảm giác nó căng bóng hơn đấy là mình ăn gian hơn một chút đấy các bạn ạ à, dùng sữa tẩy trang cũng như là tất cả các dòng tẩy trang hay nước tẩy trang tôi chết được gần hết rồi các bạn ạ à, cái lọ này mình cũng dùng được độ khoảng à, hơn 2 tháng cho nên là cũng đã gần hết rồi các bạn thấy không ạ khi mình tẩy trang ấy nhưng mà cái cảm giác cái da mặt mình nó vẫn căng bóng và nó mềm mịn chứ nó không bị khô ráp như là những cái dòng nước tẩy trang Ờ, đây là một cái lựa chọn ấy ờ, khá là an toàn cho tất cả các làn da nhất là những làn da ờ, nhạy cảm này những làn da mụn này thâm này và đặc biệt là da khô khi bạn tẩy trang xong thì cái da cảm giác là sẽ được cung cấp một cái lượng sữa uh, trên da mặt để cho bạn cảm giác mềm hơn và mịn hơn đúng không ạ ok bây giờ mình tẩy trang là mình massage rồi và mình sẽ lau mặt đi nhá à, mình thì rất chi là lười dùng bông tẩy trang mình à, hay à, rửa bằng miếng à, mút rửa mặt để mình lau lại tất cả những cái gì mà mình à, vừa tẩy đi xong đó wow. Ờ, các bạn thấy không ạ khi mà mình à, tẩy trang xong ấy da rất chi là căng bóng và cảm giác rất chi là mềm mình đã tẩy trang xong rồi thì chắc chắn là da mình đang không có một chút kem phấn hay là một cái gì trên da mặt đâu các bạn nhé da thì là mềm các bạn ạ như là mình vừa được à, đắp một lớp mặt nạ xong ấy vì cái cảm giác sữa nó vẫn đang còn là rất chi là mịn ở trên da mình à, nếu bạn đang lăn tăn để chọn một cái dòng tẩy trang nào thì à, hãy à, điện thoại hay là inbox trực tiếp cho Thùy để mình sẽ hướng dẫn cho bạn chọn một cái dòng tẩy trang phù hợp với da bạn còn riêng bản thân với làn da Thùy Thùy sẽ chọn Lumber Dr. Lacey à, Chúc các bạn một à, ngày mới vui vẻ nhé